rồi thì chị có hướng dẫn cho em về bộ báo cáo tài chính của công ty em ấy thì ờ, trong dạ. quá trình mà em học thì chị cũng đã giảng giải cho em các cái chỉ tiêu để mà lên được bộ báo cáo tài chính rồi thì um, sau đây chị xin em một số ý kiến về nội dung khóa học cũng như là hình thức học chị đã hướng dẫn cho em nhé. Dạ vâng, ok chị. À, em có thể à, giới thiệu ờ, qua về tên của em cũng như địa chỉ để cho à, các bạn học viên có thể biết được không còn chị em mình thì ờ, chị đã biết thông tin của em qua trung tâm rồi thì em có thể giới thiệu không nhỉ vâng em là nguyễn trọng hoàng em ở thái bình ờ, em biết đến trung tâm mình qua trang web của công ty kế toán việt hưng ừ. thế em lên trên google em search à hay là vâng em search là học kế toán online bởi vì em không có thời gian đi học ở ngoài thì em search học kế toán online thì à. trang kế toán việt là lên trang đầu tiên à rồi Đấy, ok em click vào Thế ờ, trong quá trình mà chị dạy em như thế này ấy thì em ờ, cảm thấy là em học có hiểu không và chị trao đổi như thế thì em cảm thấy là có nhanh không? À, thì chị trao đổi thì em thấy là à, các giáo viên thì rất là sát việc và giáo trình thì rất là đầy đủ, đã là đầy đủ thì em có thể uh, tự xem và tự học ừ, sau ờ, thời gian này à thời gian em cũng có thể tự xem và tự làm được Ừ, vậy ờ, trong quá trình mà em làm việc ấy sau này kể cả có gì mà không hiểu thì em cứ liên hệ với chị hoặc trung tâm để bên chị hỗ trợ thêm cho em nhé. Ok chị. Thế còn về giáo trình của bên chị thì em thấy giáo trình thế nào? có sát với thực tế không? Em có bổ sung gì thêm cho giáo trình của bên chị để à, bên chị ờ, làm phong phú hơn về giáo trình không nhỉ? Ừ, giáo trình bên chị thì em thấy là khá là sát với lại thực tế và khá là sát với lại cái công việc của em đang đang làm cho nên là em cũng không có bổ sung gì thêm. À rồi. Vậy ờ, sau khóa học này thì em à, có thể giới thiệu bạn bè hay là người thân mà có nhu cầu học kế toán ấy thì em à, giới thiệu vâng. cho trung tâm nhé. Ok chị đây ừ. có bạn bè em sẽ giới thiệu ok em à, thế buổi học của chị em mình thì à, để kết thúc ở đây thôi còn à, đương nhiên là trong ừ. quá trình mà em à, làm còn rất nhiều những cái vướng mắc nữa thì em sẽ liên hệ với chị khi mà em không rõ nhá vâng cảm ơn chị đã hỗ trợ em nhá ừ. cảm ơn chị nam việt thư rồi ok vâng. chị cảm ơn em nhá chúc em công việc okay. tốt nha vâng cảm ơn ừ ừ chị vâng, chào em cảm ơn ạ ừ, ừ.